cột giác thôi đúng không sao khó mất hẳn cái gì đi này cái gì nữa lần hàng rất nhẹ lên này phải không rồi mình để trước đi sau rồi dừng một chút không là đâu bước ra bước ra mà mà cuối kia đây là nhất cũng là cái nào đấy được cho lên rồi cái này còn ăn bọn nó chạy đầu dọn cho đi có cái vòng biết anh có cái vòng đấy dù hết cả người ui một cái này là các đồ trang sức của bọn rửa bọn trẻ bọn con gái là nó ấy mà còn ở dưới này là một con này còn nặng lắm này cũng to anh cũng rất là lên không anh chỉ có một kinh như thế anh ăn ngang bây giờ kéo hẳn lên đây mà kéo hẳn ở tối này khó ngửi lắm rồi đinh phải ốc không như binh đúng không trường hợp nó là như thế cái này một là cái tóc cái tóc của sinh hoạt của bọn chúng nó và cái con phấn chúng nó hết nó đi rồi à dặn dạ. nước nước bẩn luôn cái gì ấy thì cho xuống đi ngồi đi ngồi đi ngồi đi giác này cái cũ ấy mà chung chung chung chung chung chung còn thấy ờ, hát hát hát hát hát xuống hát xuống có quyền phát được cái đó cũng là đỡ rồi đấy đấy đấy đấy mùi cái túi lời cái này mù tất cả các đồ nó cũng tập chuẩn ngồi xuống đấy xuống đấy xuống lương khải sao thấy gì lại không không không quay ghi hình là sao anh không hiểu mình phải lưu lại làm chứng cứ chứ rượu đâu mà nếu mà thấy mình quay lại mình lưu lại chứ cái nó có ghi nó có ghi hình rất nọ sau ví dụ nó ở bên nhưng mà cái này khắp là nhà cái nhưng mà mùi có có mùi thật nói nó khó chịu kinh khủng luôn á rồi vừa mưa chớp mọi người ạ à. đi mưa nó tắc bèo rồi không di chuyển được xuống là không xuống được rồi 12 giờ luôn phát hiện cái bọc đấy buổi mưa âm tầm 18 à, cái gì đấy Ui. anh ơi cái bọc gì đây anh ơi anh không em thấy nó nhỏ nhỏ đây mà cổng gì đây Rồi đi đang lên anh ơi Đang lên rồi, đang lên rồi anh ơi cái chín lạnh nước rồi ừ. đúng rồi kín hết rồi anh ạ rồi vào không giờ tìm anh em đang đang bới ra thì phải ạ Ôi, ôi chậm chậm quá mà nó sẽ và cái tải gì đây không anh ơi không vào được ạ à. khối tải anh ơi dạ giật mình Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ toàn tay quá cái gì nó cộp cộp cái mọi người run không dám mở một túi bóng đen ui anh ơi anh ơi em thấy xương anh ơi đâu em thấy xương anh ra cho một cái cái lời Thế là em gó vào cục cục à? Em thấy xương đây, đây xương đây phải không anh? Xương xương hàm hay gì á? Đây em thấy tải lời Em cứ bới bới này Xương này Sần luôn, sần hết cả cái ốc rồi Con tải anh ạ Cạnh ra được không bắn rồi hả rồi ừ. nhưng mà cái đấy chính xác là xương anh ạ không biết là xương gì thôi đâu này không phải xương người đây em cào ra cái cái kiểu xương chạy trăm trăm ạ ba mươi ngày ấy, thì ngày rồi lấy ra quán phá anh ơi đây là cái xương đây đây anh hết cả người luôn đã à? dạ. đấy cái đấy anh xương bò xương bò hòm bò dạ. một đống xương mà ừ. Dạ, đấy, đấy, đấy. hết cả người luôn ừ, Mọi người ơi, mình quay chậm đoạn lời mọi người quan sát kỹ đoạn xương lầy nhé mọi người nhé có xem xem có phải là xương bò không mình quan sát lúc khi quay mình quan sát tận cảnh là hai khúc xương mọi người nhé mọi người xem kỹ xem đây có phải là xương bò không mọi người ấy nhé đây chắc chắn là không phải xương lợn với lại xương chó rồi mọi người ạ mà nó cái mùi rất là kinh mọi người nhé mọi người quan sát kỹ cho mình để xem cái xương này nó là xương gì nhé rất là mập mờ cái cái gì kìa anh sao để chìm anh không không phải ở trong có một đống luôn ấy em gó cổ cổ phun hết cả chân tay luôn đấy đấy đấy sợ Ôi, lên cào trên em ơi phải đâu cái đấy nó nó là cái thương không một con bò Ủa, hết là chân tay luôn ấy tại sao mình có nghi nghi mà lại mình nó một đống xương rồi mà Ui, sợ quá dù hết cả người sần hết cả cái ốc rồi à. tim mọi người ạ à. ôi ôi Run hết cả chân tay luôn ừ, Một kinh quá Đúng cái bọc ý luôn Chứ không phải bọc đen vừa lấy luôn Rõ ràng xương không to mùi cái tủ bảo bao mùi thật sao thế quá ôi thế nó phát phát hiện cái bọc cái dù hết là người thì xương thật nhưng các anh ấy bảo là xương bò nhìn cái xương dài nhở ừ, mùi lắm mọi người ạ hôm đây mình sợ lắm mọi người ạ mình nhìn thấy chân tay đã run hết ở người nó đã run hết ở người bên trong ấy là bọc xương thật mọi người ạ mà nó mùi kinh lắm các ở xương bò Tấm bạc xương mình đầu tiên mình cứ gõ nó cộp cộp cộp cộp mình đã nghi nghi rồi nguyên và xương dài tôi biết ở trên tay à? đây là mùi quá mọi người ạ à. vẫn tăng mắc chưa hết cái túi đấy à dung thuyền luôn đánh dung thuyền luôn cứ run run này thề với mọi người luôn thề mọi người luôn xương thật 100% xương thật các anh xương bỏ vì đấy để gối mình sợ lắm mình một mình mình đằng sau sợ lắm nó mùi kinh lắm không phải đâu chú đừng mang tin con nghi không không phải đâu tớ nhìn tớ phát hiện ngay mà không nhìn nhìn xem Ôi,